Và ngày hôm nay thật sự mà để nói thì ngày hôm nay là một ngày tiếp tục đại thắng, tiếp tục nối cầu quan thông, tưng bừng rực lửa đến tất cả anh chị em, cô dì chú bác chúng ta ngày hôm nay trên mọi mặt trận rồi mọi người nhé. Ngày hôm nay ở trên Zalo và cũng như là ở trên video ngày hôm nay chúng ta đại thắng đến tất cả anh chị em chúng ta rồi đúng chưa? Đấy, ở trên video thì uh, ngày hôm qua chúng ta có chỉ đoán cho tất cả anh chị em chúng ta chơi từ ngày 05 này đúng không ạ từ ngày 05 đến ngày 06 với cặp song thủ lô tô đó là 1441 ok chưa và ngày hôm nay lô tô 41 đã nổ cho tất cả anh chị em chúng ta đó là ở giải 3.6 mọi người nhá rất là tưng bừng rực lửa đến tất cả anh chị em chúng ta trong ngày hôm nay rồi Đấy, lô tô 41 nổ cho ngày đầu tiên và chúng ta không phải mất tiền cho ngày thứ hai nữa đúng chưa ngày hôm nay chúng ta đại thắng đến tất cả anh chị em chúng ta rồi và chúng tôi vẫn đang cố gắng tiếp tục phân tích và cũng như chia sẻ lên đây với những đường cầu những con số tỷ lên cao để anh chị em chúng ta thành công hơn mọi người nhé Đấy, tuy rằng những con số tham khảo nhưng mà chúng ta vẫn phải à, tưng bừng rực lửa chiến thắng liên tục và thành công Đấy, để chúng ta có thể à, à, vớt vát lại những gì đã mất trong thời gian vừa qua dành cho những anh chị em là chúng ta đang xa bờ bây giờ lần số còn ở trên Zalo của ngày hôm nay chúng ta đại thắng đến tất cả anh chị em chúng ta rồi Đấy, ở trên Zalo số VIP của ngày hôm nay Zalo 0394751262 mọi người nhé Ngày hôm nay là một ngày tuyệt vời tương bừng đại thắng đến tất cả anh chị cô em của dù bác chúng ta đại thắng ngày hôm nay rồi đúng chưa đấy phải nói là một ngày tuyệt vời chúng ta đại thắng toàn diện trên mọi mặt trận luôn đấy cầu xiên 2 cầu ra đề 10 số cầu bạch thủ lô một số của ngày hôm nay chúng ta đại thắng tương bừng rực lửa đến tất cả anh chị em chúng ta ngày hôm nay rồi và cũng như là ở trên video của ngày hôm nay do video ngày hôm nay chúng ta đại thắng lô tô 41 của ngày hôm nay nổi sang ngày đầu tiên chúng ta không phải mất tiền cho ngày thứ hai nữa ngày hôm nay là một ngày tuyệt vời tương bừng đại thắng đến tất cả anh chị em chúng ta rồi đúng chưa đấy đúng chưa trời không phụ lòng chúng ta đúng chưa chúng ta cố gắng bao nhiêu thì trời thể giúp tất cả anh chị em chúng ta bấy nhiêu ok chưa rõ ràng là như vậy ăn chắc mặc bền đấy có tâm có tầm thì chúng ta sẽ may mắn thôi đấy và ngày hôm nay là một ngày tuyệt vời là một ngày tương bừng đại thắng đến tất cả anh chị em chúng ta mọi người nhé đấy phải nói là một ngày tương bừng trực lửa luôn đấy và ngày hôm nay thì ờ, chúng tôi chúc mừng tất cả anh chị em cô dì chú bác chúng ta đã xem được video của tôi và cũng như là uh, xem được uh, ngày hôm nay ở trên Zalo anh chị em là chúng ta đại thắng thì chúng ta hãy quay lại video và quay lại kênh để chúng ta tiếp tục bình luận và tiếp tục comment ở dưới chân video và tạo được cái tương tác cho kênh của chúng tôi ngày càng phát triển và ngày càng đi lên và cũng như là cho anh chị em chúng ta biết rằng là ngày hôm nay chúng ta uh, đại thắng như thế nào mọi người nhớ Đấy, chúng ta chúng tôi đang cố gắng đúng vậy chúng tôi đang cố gắng để có những đường cầu những con số tỷ lệ cao nhất ở trên video này kể cả ở trên Zalo chúng tôi cố gắng rất là nhiều mọi người nhé ở trên video này chúng tôi cố gắng 50% thì ở trên Zalo xin anh em ở trên video này chúng tôi cố gắng 100% thì ở trên Zalo chúng tôi cố gắng 200% mọi người nhé chúng tôi phải gấp đôi lên đúng chưa chúng ta phải cố gắng rất là nhiều gấp đôi gấp ba lên để cho chúng ta uh, có những đường cầu có những con số tỷ lệ ăn cao nhất và chúng ta kết hợp rất là nhiều đường cầu ra để chúng ta có những con số có những đường cầu tỷ lệ ăn cao để chúng ta thành công hơn đúng không <coughs> ạ đấy và anh chị em chúng ta cũng phải lưu ý rằng là những con số ở trên video này là những con số tham khảo đấy lô hai số lô tham khảo mọi người nhé đấy anh chị em chúng ta có thể tham khảo thôi còn anh chị em nào cô gì chú bác nào chúng ta muốn chơi lô một số muốn chơi bạch thủ lô đấy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 và đặc biệt là ở trên Zalo thì được chúng tôi hỗ trợ đó là thu phí sau giờ quay cho nên anh chị em chúng ta hãy yên tâm khi mà kết nối liên hệ với chúng tôi mọi người nhé anh chị em chúng ta hãy yên tâm hãy liên hệ với chúng tôi bằng một cách à, chân thành và bằng một cách à, nghiêm túc nhất và cũng như là tương tác cho chúng tôi một cách à, chuẩn chỉnh nhất Đấy, để chúng ta có thể thành công hơn ok chưa <coughs> anh chị em chúng ta hãy uh, liên hệ với chúng tôi bằng một cách uh, nghiêm túc nhất và cũng như là cái bằng cái sự tương tác tốt nhất để chúng ta có thể có cái sự may mắn có cái sự thành công hơn đấy anh chị em chúng ta đang nợ nần đang xa bờ với câu lạc số thì uh, đang còn nhờ vả chúng tôi thì chúng tôi sẵn sàng giúp tất cả anh chị em chúng ta vào bờ với những đường cầu những con số tỷ lên cao nhất mọi người nhé dàn đề 10 số cầu xuyên hai cầu bạch thủ luôn một số cũng như là uh, những con số tỷ lên cao nhất cho tất cả anh chị em chúng ta luôn đấy về ngày mai là ngày uh, ngày 06 thì chúng tôi đã sẵn sàng với những đường cầu những con số tỷ lệ cao vào ngày mai rồi chúng tôi đã sẵn sàng đến tất cả anh chị em chúng ta rồi thì nhưng mà chúng tôi rất là tập trung để chúng tôi nghiên cứu ra những đường cầu tỷ lệ cao cho tất cả anh chị em chúng ta luôn cho nên anh chị em chúng ta hãy cố gắng đấy và anh chị em chúng ta đừng quên để lại cho video của chúng ta một lượt like video một lượt đăng ký kênh một lượt comment một lượt bình luận ở dưới chân video mọi người mọi người nhé Ok và ngày hôm nay chúng tôi tiếp tục đưa ra cái dự đoán tất cả anh chị em chúng ta sẽ dự và cho tham khảo từ ngày 06 đến ngày 07 đúng chưa? Với cặp song thủ lô tô đó là 08 à, và 80 mọi người nhá. 0 08 và 80 ok chưa? Song thủ lô tô 08 và 80 để anh chị em chúng ta có thể tham khảo cho khung hai ngày, đó là từ ngày 06 đến ngày 07 ok chưa? Ok và trên đây là cái cặp song thủ lô tô mới để anh chị em chúng ta có thể cho cho khung ngày mới. Anh chị em nào cô gì chú bác nào chúng ta kết cầu trùng báo với cặp này thì chúng ta có thể nhỏ nhẹ đá chúng ta chơi 5 10 là 5 điểm 10 điểm thôi còn anh chị em là chúng ta không kết không trùng thì chúng ta dừng lại ở mức độ tham khảo thôi mọi người nhé còn anh chị em là chúng ta đang xa bờ với cầu là số đang thua than ở lần thì anh chị em chúng ta hãy nhanh tay liên hệ Zalo của chúng tôi Đấy, kết bạn Zalo của chúng tôi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 và cũng như là chúng ta à, làm việc với nhau bằng cái tâm bằng cái tầm bằng cái sự bằng à, đàng hoàng nhất lịch sự nhất đấy, để chúng ta tương tác tốt nhất để chúng ta có những cái sự may mắn bằng cái sự uh, tâm huyết nhất để anh chị em chúng ta có thể thành công hơn đúng chưa? những con số ở trên Zalo được chúng tôi nghiên cứu tâm huyết nhất được chúng tôi sàng lọc tâm đắc nhất để anh chị em chúng ta có thể thành công hơn Đấy